đó một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó cũng khá là đơn giản thôi nhưng nó lại là cái niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là có động lực để ngồi soi có chốt số để phục vụ các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều thì giải đặc biệt thì hôm nay ra 70 nhất to thì ra kép 44 với lô tô thì ngày hôm nay đầu năm bị câm rồi đó cái cầu lô 2 nháy là có 79 có 97 vào kép 44 các bạn nhé đó và cặp 9779 thì thì ngày hôm nay là rất là tưng bừng luôn bốn nháy lô các bạn ạ à. bốn nháy lô của 9779 các bạn nhé. Và tiếp theo có cặp 1331 à, và cặp 4774 nữa. Đặc biệt thì ra 70 rồi. Thì cũng như mọi ngày thôi bây giờ mình sẽ mở lại video ngày hôm qua mình làm cho các bạn nhé. Đó, hàng ngày mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều đó là hàng ngày thì mình sẽ đều mở lại video cho các bạn xem bởi vì mình làm video cho các bạn hoàn toàn là công khai và minh bạch sẽ không giấu giếm các bạn bất cứ cái điều gì cả nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào cái channel của mình các bạn nhé. Thì ở video nào mình cũng đã nói với các bạn rồi đó là ở trên cái video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 đó ngày hôm nay kênh thì chúng ta chưa về bờ được nhưng mà ở Zalo thì hôm nay lại là một ngày rất là tưng bừng rực rỡ khi mà các thành viên ở nhóm tứ nương của mình ngày hôm nay thì lại tiếp tục ăn độc thủ lô VIP kép 88 các bạn nhé đây ạ à, cũng rất là vui bởi vì là à, cái Zalo của mình cũng đang vào cái cầu đỏ và mình cũng đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ bến rất là an toàn và các thành viên cũ thì cũng đang lên đỉnh núi rất là cao với những cái cầu lô ăn thông đó ngày hôm qua chúng ta ăn độc thủ lô vip và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ăn thông cái độc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 thì các bạn cứ liên hệ với Zalo cứ kết bạn với mình và nhắn tin thì mình sẽ trả lời các bạn à, nhiệt tình nhất và sớm nhất một cách có thể các bạn nhé đó và các bạn cũng lưu ý với giúp mình một chút đó là dạo này có rất nhiều những cái kênh giả thập tứ nương này thì à, các bạn cũng hãy để cẩn thận đề phòng để à, tránh là bị mất tiền oan các bạn nhé đây còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho các bạn ngày mai ngày 19 tháng 3 cái đề mình sẽ bắt cho các bạn là chạm 7 và chạm 3 à, dàn đề rút gọn sẽ có 77 070 474 575 676 133, 030, 131, 353 và 383 Đọc thủ đề 373 và bạch vip 353 các bạn nhé Đó thì các bạn trùng máu với mình thích những số này thì các bạn chơi Nếu không thì các bạn xem để tham khảo Và các bạn mà muốn cái khả năng ăn cao hơn nữa Thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963 236 194 Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây Chúc các bạn à, à, ngày hôm nay sẽ chiến thắng rực rỡ này Sẽ may mắn với những con số ở trên đường của mình Và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay hôm nay. Bye bye.